Bắt đầu đặt cược Dừng đặt cược 9 điểm Xỉu Bắt đầu đặt cược Dừng đặt cược 11 điểm Tài bắt đầu đặt cược. dừng đặt cược. 10 điểm. Xỉu. Bắt đầu đặt cược Ngừng đặt cược 9 điểm Xỉu Bắt đầu đặt cược Dừng đặt cược 9 điểm Xỉu Bắt đầu đặt cược Ngừng đặt cược 13 điểm Tài Bắt đầu đặt cược Dừng đặt cược mười bảy điểm Tài Bắt đầu đặt cược Dừng đặt cược 8 điểm Bắt đầu đặt cược dừng đặt cược 14 điểm Tài bắt đầu đặt cược